nước dâng cao nhân chìm khúc ruột lũ quét về lũ quét về sau cửa nhà nát tan miền trung nắng hạn hoang tàn oằn lưng gánh chịu lầm than oằn lưng gánh chịu lầm than bao đời cảnh lũ lụt miền trung thảm thiết mưa ngập tràn dân biết làm sao nước đâu thấy ao ao cuốn đi tất cả dân đau nhìn cảnh tượng long đông vất vả dân cơ hàn dân cơ hàn tất cả còn chi nhìn dòng nước cuốn trôi đi xót thân số hồ còn gì nữa đâu trời mưa bão dài dầu dân hỡi mưa còn dài mưa còn dài vơi vợi buồn lo cuộc sống đói khổ khó no dù cho trợ cấp giúp cho dù cho trợ cấp giúp cho muôn phần miền trung gian khó suốt bốn mùa suốt bốn mùa nắng gió bão rông đời người sống kiếp mi lòng đông nhìn bao em nhỏ đắng lòng người ơi thiên tai xuống trăm lần đã sợ nhân hòa gieo nhân hòa gieo khó gỡ vạn lần đôi bên zoom lại xoay vần dân sao kham nổi khổ dân dân sao kham nổi khổ dân ngập đầu chìm khúc ruột y thấy đau lòng sao thấy đau lòng ê buốt tim ta nước dâng lên y ngập mái nhà phận người trong lũ xót khôn cùng mong lũ hết để cho vơi nỗi khổ để bà con để bà con còn chỗ nương thân hãy trao một chút nghĩa ân chung tay chia sẻ với dần chung tay chia sẻ với dần nỗi đau tình đồng loại ngọt ngào trong vắt ta cùng nhau ta cùng nhau góp mơ nhặt nghĩa tình gửi trao một chút niềm tin đến nơi yêu dấu của mình đến nơi yêu dấu